hướng dẫn cho anh chị cách đi tìm cái sứ mệnh của mình cái con đường của mình đầu tiên bắt đầu từ cái problem là cái vấn đề của xã hội đang là gì ví dụ như kiên thấy rằng người ta cay người ta nghiện điện thoại quá nhiều cái hai là solution là giải pháp Kim đi tìm ra được à cái giải pháp đi rồi và bây giờ cái thứ ba là là mình đi giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề đó có đúng không anh chị và các anh chị ạ à, các anh chị muốn tìm ra được sứ mệnh hoặc tìm ra cái sản phẩm mà mình muốn đi phục vụ các anh chị à, thì nó có ba cái yếu tố này ba yếu tố này sẽ quyết định rằng đó có phải thứ mà anh chị đang theo đuổi không thứ nhất cái đó là cái mà anh chị giỏi nhất các anh chị giỏi về cái gì nhất thì nó có khả năng đó chính là cái sứ mệnh cuộc đời của anh chị đó là cái sản phẩm anh chị sẽ phục vụ đó cái mà anh chị giỏi hơn người khác ví dụ như là ông bác sĩ ông được sinh ra ông đã giỏi về chữa trị về học tập rồi thì cuộc đời vũ trụ trao cho ông ta một cái nhiệm vụ đó chính là đi chữa trị chữa bệnh cho người ta Vừa bởi vì ông ta có một cái sở trường như vậy vũ trụ cho ông ta ông ta cái sở trường và trao luôn sứ mệnh cho ông ta cái thứ hai là các anh chị thấy ở ngoài kia có nhiều người đang gặp vấn đề và họ có nhiều nỗi đau quá và anh chị muốn giúp cho họ thì cái người doanh nhân là người đi giải quyết vấn đề cho người khác ví dụ như vấn đề ví dụ như có nhiều anh chị thấy rằng con khó ngủ con hay khóc thì sẽ có những sản phẩm nhiều người thấy vấn đề đó họ đi giải quyết vấn đề đó hoặc là bị tăng cân muốn giảm cân xuống một tháng giảm 5 kg thì đó là vấn đề của rất nhiều người và nếu như chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì chúng ta trở thành chuyên gia và chúng ta kiếm được nhiều tiền từ cái đó cái thứ ba là chúng ta đã gặp cái vấn đề đó và chúng ta đã vượt qua nó rồi và việc của chúng ta bây giờ quay trở lại để giúp người khác nha anh chị thì kiên có cả ba vấn đề này luôn thứ nhất là đi huấn luyện về đào tạo ngày xưa nhờ vào cái việc đi gọi là huấn luyện đào tạo cho nhân viên về bán hàng và marketing nên Kim phát triển được một cái sở trường là chia sẻ cái thứ hai là gì các anh chị Kim thấy được cái vấn đề của xã hội là người ta đi nghiền điện thoại nghiền game quá nhiều nghiền mạng xã hội nghiền điện thoại và cái vấn đề thứ ba là bản thân Kim cũng bị nghiện Kim cũng bị nghiền game và nghiền mạng xã hội nghiền điện thoại nhưng mà Kim vượt qua được nó rồi tìm ra được cách rồi Kim quay trở lại giúp cho người ta đó đó là ba cách để xác định được sản phẩm hoặc là ba cách để xác định định được cái sứ mệnh của đời mình và Kim muốn chia sẻ cho anh chị một điều nha một cái bí mật là tầm thường đối với mình nhưng mà phi thường với người khác bình thường mình thấy mình đang giỏi một cái sở trường nào đó ví dụ như Quang Quỳnh thấy rằng mình đang là một chuyên gia về gọi là bao bì đi Quang Quỳnh nghĩ là à, cái này ai mà chả biết bao bì mà rồi hai lớp ba lớp sóng rồi uh, keo như thế nào rồi uh, in à, kéo lụa ra làm sao in cái hộp số như thế nào kích cỡ size ra làm sao giá cả như thế nào quang quỳnh cứ nghĩ rằng người khác ai cũng biết cũng không phải đâu cái đó đối với mình là tầm thường nhưng mà đối với người khác là phi thường đó là những kiến thức mà họ không biết việc của chúng ta biết rồi chúng ta đi chia sẻ các anh chị hãy tự tin rằng ở ngoài kia khi mà chúng ta chia sẻ bất kỳ điều gì thì có ít nhất một ngàn người sẵn sàng học các anh chị bỏ tiền ra để học các anh chị một kỹ năng nào đó một kiến thức nào đó ví dụ như chị Trinh Nguyễn đi đang học về thiết kế về thời trang biết cách may áo dài kim đảm bảo ngoài kia ở à, nước Việt Nam mình ít nhất 1.000 người đang muốn có những kiến thức đó kiến thức về gọi là thiết kế áo dài may áo dài ráp áo dài chọn chất liệu nguyên liệu như thế nào thì chắc chắn ngoài kia có ít nhất 1.000 người việc của chị bây giờ là đi chia sẻ trên mạng về tiktok chia sẻ à, tôi may áo dài như thế này nè chia sẻ một chút một chút thì tự nhiên chị trở thành chuyên gia về áo dài và khi trở thành chuyên gia áo dài rồi sao ạ à? đơn hàng nó sẽ ầm mầm nó kéo tới thôi hay là ai đó muốn làm học trò muốn đi học thì chị sẽ bán khóa học về may áo dài hai ba chục triệu năm chục triệu gì đó tùy chị ha các anh chị nha Nên do đó các anh chị hãy comment xuống bên dưới cái sở trường của mình là gì đi cái sở trường của mình hoặc là một cái chuyên môn gì đó của mình comment xuống bên dưới rồi anh Thắng Phạm là sức khỏe và sắc đẹp anh Thắng Phạm là người đang đi kinh doanh về gọi là các thiết bị về gọi là làm đẹp trong các spa anh Thắng Phạm đang là một chuyên gia nhưng không biết là anh có đang làm marketing tốt hay không chứ còn anh chỉ cần coi tiktok và kênh youtube về có rất nhiều người muốn ra thật ra anh Thắng Phạm á theo Kiên không biết nha Kiên chỉ nói theo cái chủ quan của Kiên có thể Kiên nói sai anh Thắng Phạm đang là người đi bán những cái thiết bị cung cấp những thiết bị cho spa về làm đẹp nhưng cái anh bán đây không phải là bán sức khỏe và sắc đẹp mà anh đang bán về tài chính có nghĩa là cái người chủ họ nhập máy về họ lại nhập được cái máy xịt tốt giá rẻ và có thể đẻ ra nhiều tiền cho họ thì cái nhu cầu của người chủ spa là tiền là tài chính chứ không phải là sức khỏe và nhan sắc đâu theo khuyên nghĩ như vậy nha anh thắng không biết là có đúng hay không có nghĩa cái ngắt của anh là đi giúp cho những người spa kiếm được nhiều tiền và giàu có còn cái người mà làm spa họ lại đi bán sức khỏe và sắc đẹp cho khách hàng của họ và khách hàng của anh là chủ spa đúng không thì cái của anh đang bán là bán tài chính đó, giúp cho người ta về tài chính đó không biết là có đúng không thì anh anh anh thắng comment xuống nha rồi chị Trinh chưa tìm ra ngách không sao cứ từ từ mình sẽ tìm ra ngách rồi anh Thắng nói là đúng quá rồi có nghĩa anh đi bán thiết bị làm đẹp à, các máy các máy ờ, spa là anh đi giúp cho các chủ spa là là về tài chính đó anh làm sao tư vấn cho người ta cái máy nào tốt xịn ngon giá rẻ mà xài bền mà hiệu quả cao và anh phải bán một combo trong combo đó thì cơ có cơ bản là vào bao nhiêu tiền thường thường spa người ta sẽ dùng những cái máy nào cao cấp hơn thì gói như thế nào và cao cấp thì cái việc của anh á đừng đợi người ta hỏi rồi mới chia sẻ anh chia sẻ tiktok và kênh youtube ngay trở thành chuyên gia về cái lĩnh vực đó để khi người ta tìm tôi muốn ra spa tôi muốn mua thiết bị thì tự nhiên nó sẽ ra cái hình ảnh của anh cái video trên youtube và video trên tiktok thì người ta sẽ liên lạc anh khắp cả nước luôn